Chào các bạn đến với tin nóng 24 trên 7 mới cập nhật liên tục hàng ngày, nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ tin tức mới. Mỹ đang đối mặt với bi kịch gì trước lễ nhậm chức Tổng thống? Những chia rẽ trong nội bộ thời gian vừa qua, nhất là chia rẽ hậu bầu cử Tổng thống Mỹ đang làm dấy lên những đồn đoán về một bi kịch Liên Xô thứ hai ở Mỹ. Ngày 20 tháng 1 năm 2021, tân Tổng thống Mỹ Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức, tuy nhiên đến nay, nhiều người dân Mỹ lại đang cảm thấy hoang mang về nghi lễ này. Từ đầu tháng 1 năm 2021, nhiều người ủng hộ Trump bắt đầu tổ chức biểu tình để bày tỏ phản đối kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Mỹ đang đối mặt với bi kịch gì trước lễ nhậm chức Tổng thống? Những chia rẽ trong nội bộ thời gian vừa qua, nhất là chia rẽ hậu bầu cử Tổng thống Mỹ đang làm dấy lên những đồn đoán về một bi kịch Liên Xô thứ hai ở Mỹ. Ngày 20 tháng 1 năm 2021, tân Tổng thống Mỹ Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên đến nay, nhiều người dân Mỹ lại đang cảm thấy hoang mang về nghi lễ này. Từ đầu tháng 1 năm 2021, nhiều người ủng hộ Trump bắt đầu tổ chức biểu tình để bày tỏ phản đối kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Vừa qua, mặc dù Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng ông không ủng hộ các hành vi bạo lực trong các cuộc biểu tình, tuy nhiên dường như tuyên bố này không có tác dụng và chỉ là tuyên bố lấy lệ. FBI đã cảnh báo các cơ quan cảnh sát phong trào Bogalo chống chính phủ đã lên kế hoạch biểu tình ở tất cả 50 bang và nhiều khả năng sẽ có các cuộc biểu tình vũ trang bên ngoài tất cả 50 trụ sở chính quyền ở thủ phủ các tiểu bang của nước Mỹ bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 cho tới lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử. Joe Biden ngày 20 tháng 1. Hiện nay, hàng nghìn tín đồ Trump đang đổ dồn về Washington để sẵn sàng làm náo loạn lễ nhậm chức của Biden. Hàng chục nghìn thành viên của lực lượng cảnh sát và binh sĩ Mỹ đã được điều động đến Washington để duy trì trật tự. Theo báo cáo của Reuters, Trung tâm thủ đô Washington D. C gần như vắng lặng khi các con phố gần điện Capitol bị đóng cửa và các tiểu đoàn lính vệ binh quốc gia ngụy trang chốt chặn tại các vị trí trên khắp trung tâm thành phố. Một số nhân viên bảo vệ trật tự này mang theo một số vũ khí sát thương và sẽ sẵn sàng sử dụng chúng khi cần thiết. Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania và Washington nằm trong số hơn một chục bang đã kích hoạt lực lượng vệ binh quốc gia nhằm tăng cường an ninh. Ông Steve Ra, giám đốc cơ quan an toàn công cộng Texas hôm 15 tháng 1 cho biết. Thông tin tình báo cho thấy những kẻ cực đoan bạo lực có thể tìm cách lợi dụng các cuộc biểu tình vũ trang đã được lên kế hoạch ở thành phố Austin. Để thực hiện các hành vi phạm tội, tiểu bang Texas sẽ đóng cửa tòa nhà quốc hội của họ trong suốt ngày nhậm chức. Ở Michigan, một hàng rào đã được dựng lên xung quanh tòa nhà quốc hội ở thành phố Lansing và binh lính được huy động từ khắp tiểu bang để tăng cường an ninh. Cơ quan lập pháp hủy các cuộc họp vào tuần tới do quan ngại về các mối đe dọa có nguy cơ xảy ra. Hỗn loạn tại Mỹ hiện nay chỉ là vẻ bề ngoài, theo phân tích của truyền thông trong và ngoài nước Mỹ Đằng sau sự hỗn loạn này là biểu hiện của sự chia rẽ nước Mỹ từ quan chức đến dân chúng. Trong vài thập kỷ qua, những mâu thuẫn tích tụ trong nước Mỹ rất khó hòa giải. Những ngày cuối nhiệm kỳ của ông Trump đã trở thành chất xúc tác làm bùng nổ những mâu thuẫn này. Lấy Texas làm ví dụ, đây vốn là một bang có thu nhập cao và công nghệ phát triển nhanh chóng của Mỹ, nhưng trong bối cảnh hỗn loạn như hiện nay, một số quan chức bang này đã công khai thể hiện ý tưởng độc lập của mình. Dân biểu Bieman của bang gần đây thậm chí còn trực tiếp nói với giới truyền thông rằng ông đang thúc đẩy việc tách khỏi Mỹ vì không hài lòng với kết quả của cuộc tổng tuyển cử, nói rằng đây là một lựa chọn phù hợp. Tuyên bố của ông Bieman có thể sẽ trở thành tiếng súng độc lập đầu tiên, một khi người đứng đầu bang Texas đưa ra lời kêu gọi tương tự, các bang khác như California chắc chắn sẽ làm theo. Theo luật pháp Mỹ, mỗi tiểu bang có luật pháp và quyền lực quân sự riêng. Tuy nhiên trong luật pháp của chính phủ liên bang Mỹ có rất nhiều hạn chế tính độc lập của các tiểu bang từ trước, do vậy rất khó để thực sự hiện thực hóa điều đó trong hành động nhưng nếu lợi ích khó dung hòa thì điều gì đến sẽ phải đến. Nếu nước Mỹ tiếp tục chia rẽ như hiện nay thì một kịch bản Liên Xô thứ hai sẽ không phải là không có khả năng. Trong trường hợp ông Biden giải quyết ổn thỏa tình trạng này thì cũng chỉ là ngắn hạn, do giới chất xúc tác là ông Trump. Của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã sẵn sàng cho thực tế là các lực lượng cực đoan có thể xuất hiện ở thủ đô Washington. Người đứng đầu cơ quan mật vụ ở khu vực Colombia Matthew Miller cho biết trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 1. Nếu bạn không biết về nguy cơ mất an ninh, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không chuẩn bị, Ông Miller dẫn lời giám đốc FBI Christopher Zay nói khi được hỏi liệu những kẻ cực đoan và các phong trào cực hữu, bao gồm cả nhóm Persaud Boy, những người ủng hộ Biden và những người ủng hộ Trump sẽ ngày càng khó dung hòa. Đây là bàn đạp để ông Trump tái tranh cử sau 4 năm nữa. Sự chia rẽ này sẽ là một thách thức lớn đối với Nhà Trắng trong thời gian tới đây và rất dễ tạo ra phản ứng dây chuyền. Tình báo Mỹ giáo diết chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Biden. Cục điều tra Liên bang Mỹ, FBI đang tích cực kiểm tra thông tin, giám sát Internet và mạng xã hội các nhà chức trách Mỹ, trong khi đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức. Của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã sẵn sàng cho thực tế là các lực lượng cực đoan có thể xuất hiện ở thủ đô Washington. Người đứng đầu cơ quan mật vụ ở khu vực Colombia Matthew Miller cho biết trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 1. Nếu bạn không biết về nguy cơ mất an ninh, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không chuẩn bị. Ông Miller dẫn lời giám đốc FBI Christopher Jay nói khi được hỏi liệu những kẻ cực đoan và các phong trào cực hữu, bao gồm cả nhóm Persa Boy, xuất hiện tại Washington vào ngày 20 tháng 1. Tôi không nghe nói rằng ai đó từ đại diện của các nhóm cấp tiền đã giơ tay và nói, chúng tôi sẽ tới Washington, ông Miller nói, đồng thời ông nhấn mạnh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức. Theo ông Miller, FBI đang tích cực kiểm tra thông tin, giám sát Internet và mạng xã hội. FBI rất cẩn thận về tính xác thực của thông tin tình báo, một phát ngôn viên của cơ quan mật vụ đang bảo vệ giới lãnh đạo Mỹ cho biết. Sự hỗn loạn, vi phạm luật pháp mà Mỹ và toàn thế giới đã chứng kiến vào tuần trước sẽ không được phép tái diễn, ông Miller tuyên bố. Cơ quan mật vụ Mỹ đã gửi yêu cầu tới tất cả các văn phòng thực địa trên khắp nước Mỹ về cử đặc vụ tới Washington trong tuần này. Hiện tại thực sự tất cả đã sẵn sàng, một nguồn tin cho biết. Được biết, cơ quan mật vụ sẽ điều phối tất cả các quyết định về an ninh, bao gồm cách bảo vệ điện Capitol, cách kiểm soát dòng người biểu tình. Ga tàu điện ngầm nào bị đóng cửa và đường nào bị chặn. Tuy nhiên, cơ quan mật vụ, một cơ quan tương đối nhỏ trong chính phủ liên bang, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chuyên môn và lực lượng của các đối tác. Cơ quan một phụ Mỹ đã giám sát tất cả các sự kiện đặc biệt về an ninh quốc gia kể từ khi Tổng thống Bill Clinton ký văn bản năm 1998 giao cơ quan này phụ trách tất cả các cuộc hội họp lớn có thể là mục tiêu khủng bố, trong đó có Super Bowl, hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới, cuộc họp của các tổ chức quốc tế, hội nghị tổng thống và lễ nhậm chức. Trước đó hôm 6 tháng 1, Hàng trăm người biểu tình ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phá vỡ hàng rào an ninh, xông vào điện Capitol, nơi Quốc hội Mỹ đang họp để ngăn chặn việc thông qua kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 3 tháng 11 với chiến thắng thuộc về ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden. Vụ bạo loạn khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát. Các nhà chức trách Mỹ đang thực hiện các biện pháp an ninh tăng cường ở Washington. Trước lễ nhậm chức của ông Biden, một phần của trung tâm thành phố tiếp giáp với Nhà Trắng và Quốc hội được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt. Đồi Capitol cũng đã bị đóng cửa và từ chối cho công chúng tiếp cận trong vài ngày. Ngoài ra, khoảng 25.000 lính vệ binh quốc gia Mỹ sẽ đến Washington vào ngày 20 tháng 1. Tuy nhiên, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc các binh sĩ vệ binh quốc gia có được trang bị vũ khí hay không. Nhưng ngay cả khi ban đầu không có vũ khí, các binh sĩ cũng sẽ triển khai không xa vị trí để vũ khí của họ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tin nóng 24 trên 7. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới. Xin cảm ơn.